Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả Nam ơi Và ở video ngày hôm nay thì uh, Khả đang đổi à, kim ép uh, 60 quả tiềm năng phong văn đội anh em ơi Là 60, 50 quả chứ 50 quả tiềm năng phong đội thì tương đương là khoảng 10 cuốn tải thì kênh đó mọi người Ok giờ Khả ép cho anh em xem nha Đầu giờ Khả đã chuẩn bị cho mình là 5 kim Là 5.000 xu Đó 5.000 xu này Kèm với uh, canh 5 vạn Thì có một quả là tương đương 100 xu một quán tương đương 100 xu kèm với 30 ờ, vạn thì tương đương một củ vả khoảng 130 xu bây giờ khai ép cho anh em xem đổi hạt giống với độ này một này đổi lần năm được không không nó lần một anh em ơi rất là mỡ cái chỗ này nó hơi bị chặt rương nè này này đi đón lần 50 quả luôn à, khá là chặt rương đổi dọn rương rồi cho nó đẹp đẹp lên đó cắn cục lách uống cho lẹ này phi tóc đại lực cắn cho nó đẹp để mình dọn này dọn rương đấy à, quả làm phát một năm chút quả luôn cho nó có khỏe đại thiên lực tây thì là thêm ít máu đó cái này là cách ép rồi nè chắc là nhiều anh em chơi xe mới S9 đó cũng như là nhiều anh em chưa ép lần nào thì có thể đến khu vực ở à, vườn tường gần hiệu thuốc này ngay thanh nửa sơ thở ươm cây thở ươm cây này cái tiêu chuẩn thứ hai đổi hạt giống phong độ rồi cái tách một quả một quả ra một cái quả mầm á quả mầm này thì đánh bớt à, con à, mấy con thiên tạch trên thuyền á thì có một con là năm quả rồi gom quả rồi đi ép thôi nè cái này là đi, đi ép này còn anh em không biết cách ép thì anh em chắc chắn sẽ mua ngồi thì mua ngồi thì những anh em họ kinh doanh đó họ sẽ tự đi ép và họ sẽ bán với giá thì hơn một chút giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút tại vì có cái công sức người ta để ép nữa còn mình tự đi ép thì à, tầm này thì tương đối là tốn 100 xu kèm với 30 vạn và kèm với một phôi thôi đó cái này một phôi nè đó cái mấy cái này là phôi xanh này. Đó. cái phôi này thì đánh lệnh bài à, đánh đánh mấy con boss thì đạt tinh thuyền nó có đó được không giờ đi ép rồi à, làm 50 vạn cánh tương đương cộng thêm 10 cuốn tải tiền kinh anh này thì mắt tại vì cân rồi mọi người mắt 16 cuốn rồi bây giờ chỉ uh, chim thêm những điểm phong ấn độ để đo mắt nữa sao đồ biết 50 quả chặt chỗ không đây ép 40 quả thôi nè chặt chỗ quá nhỉ mỗi chỗ đổ máu luôn nè ép 40 quả thôi nè mày 40 quả từ từ từ tính sâu nha ít hôm nữa ít hôm nữa rảnh rảnh nó khai tiếp giờ tầm này chặt chỗ giờ chứa quả là không có chỗ chứa máu cái đỏ này tự mình đỏ thôi đâu có tu đâu nam rồi bốn chục quả đi còn hai chục quả đơn rương từ từ đến sau bây giờ chặt chỗ á nhưng quả này tôi tôi ép xong thêm được năm quả nữa này tiếng lên trong đó là thả thả là quất thôi nè tiếng là khả sẽ qua thiền nhanh nên là nốt nhạc thôi nốt nhạc là qua được bờ bên kia rồi vấn đề là có ai phá hay không thôi. có người phá là khó nhặt rồi qua wow, cái ờ, mạng bích truyền công thực ok let's go đó rồi mua máu mua máu lên thả dứt thôi ờ khải vẫn chơi bên này thôi nam chơi bên này sao nhảy gì anh em còn đang chơi bên này vui sao nhảy được miên hòn anh em còn chơi đông vui để chơi không có nhảy đâu hết á nó mất thời gian tại vì đầu tư bên này rất là nhiều tiền rồi thì giờ nhảy đâu khổ lắm không à. rồi let's go <coughs> đó mình chạy lên phong độ ép này nè <coughs> biết bên bên nào đây ồ quý của will tăng dụng môn con lôn rồi à. Kinh quá, biết quyền kinh quá Đại tịch Thôi biến tôi bật bật quá Đại tịch một tịch bùng lô Kim báo Trong phái thành lồng đào Ân tín tăng dụng môn okay nghĩa thiên vương thiên nhân hay võ đà người chuyên nhân quân luân thủy yên xứng cùng anh không cần đâu mười bình banana đủ đánh này <coughs> hết năm kim thì ờ, tầm năm kim thì khoảng tầm ờ, ờ, ba trăm rưỡi ba trăm rưỡi việt nam đồng đỡ ấp lên uh, mấy chục hạt nói chung ấp cho mát năm ơi này điểm úp lên cho nó khỏe Không gì ngại cả Khỏe đánh cho nó trước đó, đến vị trí này nè anh em chụp phải này nó sẽ có một hướng dẫn đó bạn sẽ đến khu vực là một năm 184 180 đó bây giờ gõ cho nó ngay ngã tư nè 150 184 đó đến ngay tọa độ đó thả thôi ấy nhầm mà đúng không 154 180 154 180 Đây. 154 180 này nè đó đúng ngay tọa độ này rồi thả thôi giọng anh quá sơ sơn ấy rồi thả này đó đừng hỏi lên điểm không đó, ờ, cứ quýnh quả chết là ra thôi nè thực sự rất là nhiều quá bốn chục quả một lần đen thôi lớn lớn lớn lớn đó sợ ai phá rồi em còn lại nếu không ai phá thì đứng chỗ này nhặt quả đó úi sợi úi sợi rồi xong bốn quả nó nhạc luôn em à đó sau khi xong bốn chục quả thì nuốt nuốt này cứ một quả tiềm năng là một điểm kỹ năng một điểm tiềm năng này đây này này quả tiềm năng phong độ này một này nuốt này một hai nuốt nuốt nuốt điểm này thôi không đó đó điểm lên điểm lên đó đó chỗ ôi chỗ ngon lành canh đặc đó. rồi đó anh em thấy ok chưa sau khi đó cánh ố ờ, uh, phải rồi thì cánh được 45 quả luôn rồi là được uh, ờ, 45 điểm nè đó chắc là ngày mai anh chơi ngày mai anh tùng nhận top xong mới đánh ờ, đánh bot nè rồi khải giới thiệu cho anh em xem 45 bây giờ đỡ cái gì rồi khải ôi khải mới cắn lắc lực tay lên uh, 9 k 4 10 k 8 phải không lách lên được tay bán rồi kìa ôi không có tiền gì thiền quá chứ từ từ rồi nè đúng rồi cái này là gần được 10 cấp rồi nè à, khi em điểm à, lên lực tay tí này, tầm này điểm nhiều mình cố gắng đỡ lực tay tí là đánh tống kim cho lên trước tám nghìn mốt rồi ngoài màn cái nọ tống kim thôi lực tay nhiều phải có cái nọ tống kim nữa nha anh em nọ tống kim thì chỉ à, chuyên đam thôi chứ nó không có tóc rồi rồi nó tống kim này hiện tại lực tay 8k tư à ok cố gắng lực tay lên 7k ờ, và 8k rưỡi nha nè ở tống kim nha rồi ok ok ok rồi ok bên hết máu rồi dạ thôi 701 thông pháp hôm trước tăng cả sáu trăm rưỡi thôi mới vừa rồi tăng thêm gần 50 điểm thông pháp nữa ok này rồi giờ mang lại nó bật đi bk bot bình thường thay đổi nhẫn nhẫn đầu tiên đây. Đây. à vẫn còn nữa quên rồi đó, lực tay uh, ngồi thì à, uh, 6.800 và 8.200 Cái này chắc cố gắng thêm khoảng 10 điểm nữa Lên 6.900 và 8.300 luôn là đẹp nha Cố gắng 10 điểm thăng pháp nữa Ok đấy ờ ừ, cấp tăng điểm luôn anh em ơi cấp tăng điểm luôn rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho khám lại ủng hộ cho anh em ơi cho anh em xem tổng số qua gạt của khá này đó mới cánh thêm được mới chục điểm nữa cho anh em xem xét hiệp cốt này đó. lúc nãy là top 9 tống kim nha nè nỏ này thì nó bơ can ngồi còn nỏ tống kim lúc nãy thì nó đẹp hơn nỏ tống kim không bằng tóc nè nè 45 39 đó lực tay nó sẽ lên hơn 200 lực tay nữa ừ. gần 200 lượt tay nữa nó thủ lý 25 20 sinh lực một lực lần thủ lý 19 20 sinh lực một lực dày phòng thủ lý 15 40 nội lực top 20 tóc 25 nhẫn à, kháng họ 15 40 sinh thế sinh lực một lực và tay cũng vậy 12 13 40 sinh lực một lực đó rồi là kháng cá quân phi phong kỹ năng đó sẽ đổi hơn em ok chưa rồi anh em xem đừng quên cho một like ủng hộ cho nha em ơi